hello <clears throat> tiếp tục uh, video clip của bên uh, lộc phát tài ngày hôm nay hả à, rồi đầu tiên thì lộc sẽ xin uh, kính chào toàn thể tất cả anh em mọi miền bắc trung nam luôn nhé đấy quay lại clip của bên uh, cơ sở lộc phát tài thì sẽ tư vấn và tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay ha về sản phẩm bầu cua bịp mới nhất 2020 này đó thì trước màn hình anh em thì Lộc sẽ tư vấn thêm về cho anh em về những cái sản phẩm mà kính nhìn xuyên qua nắp tài xỉu anh em nhé hoặc là bầu cua đó, kính nhìn xuyên qua nắp tài xỉu hoặc là bầu cua thì hôm nay thì lộc sẽ làm kính nhìn xuyên qua bầu cua cho anh em nhé đó, kính nhìn xuyên bầu cua và lộc xin à, nói để cho anh em hiểu thêm về sản phẩm gọi là kính nhìn xuyên bầu cua là nhìn xuyên như thế nào <clears throat> đó thì nhiều anh em cũng có thể gọi lên cơ sở của bên mình hỏi là anh ơi anh ơi có thể có loại kính nào mình người ta nói là nhìn xuyên qua tất cả các loại ha thau thùng đó hoặc là thông nhôm hoặc là chén sứ thì mình xin nói luôn bên cơ sở mình không có bán sản phẩm đó đó bên cơ sở mình chỉ bán là kính nhìn xuyên qua thau nhựa thau nhựa mũ anh em nha thau nhựa mũ bình thường ngoài chợ đó rồi bên cơ sở mình có bán chứ còn nếu như kính nhìn xuyên qua thau nhôm thau đồ thì bên cơ sở của lộc phát tài không có bán sản phẩm đó đó mình xin nó luôn thì cái kính này nó hoạt động và công dụng của nó là như thế nào đó thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm để anh em có thể chơi được cái sản phẩm kính nhìn này thì anh em khi đi chơi tất cả là đồ của người ta ha đi vào xong là tất cả là đồ của người ta nha đó thâu thì phải chơi thâu chợ thâu dừa hoặc thâu xanh hoặc là thâu đỏ này mũ đỏ anh em nhé đó hoặc phải quấn băng keo nhưng phải chừa ở đây <clears throat> còn nếu như mà không chừa ở trên thì vẫn không thể nào mà so được kể cả tài xỉu luôn anh em nha đó kể cả tài xỉu luôn mình xin nói cho anh em biết kể cả tài xỉu cũng có thể chơi bộ kính này nhưng mà đừng có quấn băng keo hoặc là quấn băng keo chừa mặt trên đó là có thể chơi được sản phẩm kính này thì bộ kính này thì bên lọc phát tài cực kỳ là rẻ cho anh em luôn ha rẻ như một à, cái anh em à, cái tính đi ha nếu như cái này em bịp khi đi vào xong người ta thì các anh em có thể ăn được tiền trăm tiền triệu ha hoặc là nhiều hơn nữa đó thì cái bộ kính này nó chỉ là một cái để hỗ trợ cho anh em thôi các anh em có thể quýnh lâu dài 3 đến 6 tháng nếu anh em không chơi có thể bảo quản cho mình lại như cũ vẫn là ok ha đó thì trong vòng 6 tháng đó anh em chơi thì nói chung là phải gom được một chút ít rồi đúng không đó thì bộ kính này rất rẻ thôi nó chỉ là ba ít nhỏ thôi anh em nhé để anh em liên hệ với mình Đấy, kính này thì mình xin nói sơ qua nó là, loại kính cực kỳ là mới nhất của bên cơ sở động tài ha đã chứng nhận và đã test rất nhiều loại trên thâu thùng rồi mới đem lên cơ sở để có thể bán cho anh em đó, tuyệt đối bán cho anh em thì bộ kính này chỉ có hai mắt len các anh em có thể đeo vào đó, chỉ cần đeo mắt len này vào đi vào sòng người ta chơi là ok rồi đó, cảm thấy ví dụ như 10 cây 20 cây các anh em đánh cho mình trong vòng 7 6 cây ok đấy <clears throat> thì mình làm clip thì mình đã đeo sẵn vào một bộ trong mắt rồi thì anh em nào mà xem á ha, xem được video clip trước của Lộc á thì sẽ hiểu được ha cái kính này đó, cách đeo như thế nào á, thì vài video sau thì mình sẽ trực tiếp mình đeo bộ kính này mình đánh ha thì anh em đăng ký kênh để xem những cái video mới của bên cơ sở của Lộc Bóng Tài đó thì bây giờ thì mình đã nói qua được cái xong âm bộ kính rồi thì bây giờ mình sẽ bóc ba hộp cua nào ha bóc đại bao hộp uh, bình thường không tan tích chợ anh em nhé nó là hộp chợ hoàn toàn thì mình sẽ chứng nhận cho anh em thấy được hộp chợ là như thế nào thì các anh em đây là cục 500 này đó anh em ha đây là cục 500 này mình sẽ test tất cả các loại bộ hộp này ha đó các anh em nếu như hộp có tan mà bỏ lên làm video clip á, cho anh em á thì tất nhiên nó sẽ hết hết ha thâu chợ là bình thường đó mình khẳng định với anh em là thâu chợ bình thường ha đó không có gì gọi là có tan trong này cả đó, thâu chợ bình thường đẹp long lanh như mơ luôn anh em nhé rồi thì xong cái này thì mình sẽ bao xé hộp cho anh em xem luôn ha à, những cái bộ hộp này mình sẽ bao xé luôn cho anh em xem các anh em hãy xem hết video nhé để xem cái cách mình bao xé hộp cho anh em là như thế nào ha đó giờ thì mình bỏ ba hộp cho nó bằng cỡ nhau đi ha mình coi uh, ờ, hộp này hộp này bằng không rồi đó ba hộp mút đi <clears throat> để tí mình xé cho nó ok đúng không đó mình test lại thử 500 trăm ha đó các anh em thấy không rồi trước tiên thì mình sẽ lấy cái phao mũ này nhớ này nên nè nếu như cái sông nào chơi phao mũ này đó thì có thể các anh em chơi kính thật là phao mũ đỏ này nha nhớ nha chứ còn ngồi ra thì không thể nào chơi kính được anh em lưu ý cái điều đó đó thâu thì hoàn toàn cũng không tăng ít nha rồi mình sẽ sóc à, mỗi thâu à, vài chén để anh em à, xem nha hiệu quả của nó như thế nào rồi mình thả xuống <clears throat> rồi như cái này á anh em mình thấy mờ mờ con cá rồi đó thì các anh em ờ, thấy được một con thì anh em đánh vào bộ cua chỉ cần một con là anh em có thể hạ gục đối phương rồi đúng không một con thôi là các anh em có thể giết được người ta ha ăn được một số tiền rồi thì cái này thì anh em muốn theo như mình á mình đánh về con cá ha theo như mình sẽ đánh về cái dáng này con cá này đó các anh em thấy không hai cá một bầu chuẩn không ok tiếp tục mình lắc này rồi cất cái tay lên ha cất cái tay lên là mình đã thấy cất cái tay lên là mình đã thấy con gì đây đó, ờ, mình thấy được con tôm rồi anh em nhé đó, ờ, theo như mình sẽ đến về con tôm ha chính diện về con tôm luôn hoặc là khe cho mình qua những con khác ha tôm bầu hoặc là tôm nai gì đấy mình khe những con khác ha đó, ờ, tôm nai ăn đủ này tôm bầu ăn đủ luôn ha à, cuốn chính diện ăn đủ luôn đó hay không anh em một kính này là hơi bị đẳng cấp luôn anh em nhé kính này đẳng cấp lắm đấy quýnh ban đêm được luôn anh em nhé đó ban đêm nếu như mà biết cách chơi các anh em đã chơi rồi thì vẫn có thể chơi ban đêm được ok luôn đó theo như mình thì bây giờ mình thấy được con cua rồi đó, mình thấy được con cua thì anh em muốn cua hoặc là khe cho mình ha cua gà ha hoặc là cua nai cua tôm gì đấy tùy anh em nhưng mà nếu như anh em muốn chính diện thì chính diện về con cua dở nè cua hai gà đúng không anh em hai gói một chọ ăn đủ luôn à, hút bạc đó mình sẽ làm cây nữa là mình chuyển qua cái thông ngũ đỏ nha rồi như cái này một trăm phần ngàn ha bán đứt cái sài gòn này muốn tức tay về cua luôn anh em nhé à, mình thua mình bỏ luôn à, thua bỏ luôn không làm clip cho anh em nữa ha quýnh tức tay về cua luôn à, ba ăn cua đúng không anh em à, ba gói ba chỏ luôn đấy à, ăn đủ cho anh em đó rồi mình sẽ chứng nhận qua thau đỏ này nè đó tiếp tục thau đỏ nha đó, phải nhớ chơi kính là phải thau đỏ thật là thau xanh như thế này thì anh em mới chơi được còn ngoài ra thâu vô thâu đồ là không có thể nào chơi được nhá mình sẽ nhắc nhẹ cho anh em luôn nhá đó như cái này như cái này á, là mình thấy được à, con tôm rồi anh em nha mình thấy hơn mờ mờ mờ quan trọng là mình phải tinh vi nữa anh em nhá nó chỉ hỗ trợ cho anh em 7 80 phần trăm thôi còn quan trọng là em anh em phải lanh nữa hả? phải tập luyện diễn con mắt nữa ha cách nhìn anh em phải nhanh và có thể là có thể là nhìn thoáng qua là anh em có thể đánh rồi chứ không cần phải chăm chú nhá đó cái này thì theo như mình tức tay biển tôm luôn tức tay biển tôm luôn nha đó, hai tôm một nai đúng không anh em hai gói một chỏ nữa như vậy thì 10 cây thì anh em ăn hết một cây thì ai chơi đòi chơi nổi đúng không đó thì lâu lâu mình thả cây đi ha lâu lâu ví dụ như cái này thì mình muốn khe đi ha khe bầu bầu cá hoặc là bầu tôm ha hoặc là bầu nai gì đấy mình khe một cái đi đó bầu cá bầu tôm bầu nai mình thu một cây cũng được đúng không anh em đó mình thấy như mình bỏ cũng được đôi khi mình thấy mình bỏ luôn mình không đánh rồi như cái này như cái này thì các anh em cũng thể muốn về con bầu cho mình rồi ha thì mình đã thấy sơ qua là con bầu rồi đó, mình không cần thấy nhiều mình thấy được một con là mình đánh rồi chứ không cần thấy nhiều anh em nha thì cái này thì em muốn tích tay về con bầu nha thì cái dáng này dáng kết thúc luôn anh em nha mình sẽ khép lại video này tại đây thì anh em nên nhớ xem hết video của bên cơ sở là phát tài nha xem hết để hiểu được những sản phẩm mà mình đã tư vấn và mình trao đổi cho anh em đó còn anh em nào muốn thắc mắc những vấn đề gì về những sản phẩm kính nhìn xuyên ha, thâu thông bộ khu này thì hãy comment ở dưới mô tả video à, dưới bình luận để có thể là chia sẻ những kinh nghiệm ờ, cho ờ, anh em thêm nhé đó, và đồng thời muốn mua hàng sản phẩm của bên ờ, cơ sở Lộc Tài về bộ kính này á, để trên năm 2020 này á, ha thì hãy liên hệ 0786 01 hoặc là 0786 04 nhé sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là gặp những nhân viên chuyên về ngành bầu cua này sẽ tư vấn cho anh em 24 7 luôn ha đó như cái này thì nãy mình nói về bầu đúng không anh em muốn tích tay về bầu luôn ha Tích tay hết về bầu luôn Đó anh em thấy không Đó tích tay về bầu Mua cá bầu đúng không anh em Bầu Đấy thì hồi nãy mình thì mình có nói là mình sẽ chứng nhận cho anh em ha mình sẽ xé được bộ hộp này ra đó thì cách xé bộ hộp này ra mình sẽ kê vô vào, vào đây mình xé cho nó sạch sẽ anh em nhé đó, mình xé vào trong cái này cho nó sạch sẽ đỡ nó bay qua là dơ đúng không anh em? đó, các anh em thấy không hoàn toàn là không có gì hết nếu như có chip có đồ thì anh em làm sao mà chơi được đúng không đó đó mình xé ra xong rồi mình đưa cho anh em xem luôn nha ừ. đây là có nghĩa là kính để đi vào sòng người ta và đồng thời các anh em nào muốn làm cái về ban đêm ha à, bầu cua cực kỳ rất dễ chơi anh em nhé nếu như anh em nào mà làm cái về ban đêm thì mình sẽ kiếm không ra thâu này hoặc là những cái mũ đỏ này mà anh em kiếm không ra hoặc là anh em mua không có thì hãy liên hệ mình luôn nha mình chuyên cung cấp tất cả các loại thâu thùng để đánh bầu cua này tài xỉu này đó em nhớ đúng không anh em đó cái này không đồ không tan tích đồ anh em nha đó anh em mình nhìn này, mình sẽ tất cả các loại hùng này ra đó thấy chưa kê 500 lần nữa cho anh em xem luôn đấy đấy thì kết thúc video này thì lộc xin chúc anh em à, thành công được lỡ về bộ môn chơi bộ cua biệt kính nhìn xuyên này anh em nhé đấy thì à, thôi mình sẽ khép lại video này tại đây chào anh em